nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây âm nếu là người tôi xin chết cho quê hương 红木。